Cô chào các con. Chúng mình khép lại phần thứ nhất của tiết tập làm văn ngày hôm nay, phần nghe kể. Bây giờ chúng mình cùng sang phần thứ hai, đó là phần tập tổ chức cuộc họp. Phần tập tổ chức cuộc họp các con đã được học ở clip trước. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập để hình dung và rõ hơn trong cách con tổ chức một cuộc họp. Chúng mình bắt đầu với phần ôn lại trình tự thông thường của một cuộc họp nhé. Ở clip trước, cô và Toliha đã giúp các con hình thành được một trình tự hợp lý cho cuộc họp. Chúng mình cùng nhìn lại này. Ban đầu, con phải nêu được mục đích của cuộc họp. Sau đó, con nhận ra tình hình thực tế để cần chấn chỉnh. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó. Và tất nhiên, từ nguyên nhân con sẽ tìm ra cách để giải quyết. Một việc quan trọng nữa đó là con hãy cùng thảo luận với các bạn để giao việc cụ thể cho từng người. Đây là các bước cơ bản để con tổ chức một cuộc họp. Phần này các con đã được học trong tiết 5 của bài. Nếu còn điều gì vân vân hoặc chưa nắm chắc, con hãy xem lại clip ở tuần 5 nhé. Bây giờ cô và Toleha sẽ giúp các con luyện tập bằng cách tập tổ chức một cuộc họp với nội dung giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Ở tiết trước, các con đã được làm quen, nhưng đó chỉ là những gợi ý thôi, còn bây giờ chúng ta sẽ luyện tập cụ thể.